nay mình chỉ cho các bạn chế tạo một vũ khí nha chế tạo cây rìu đá cây rìu đá thì nó có nguyên nguyên liệu này các bạn tài nguyên cần thiết nè là khúc gỗ với sa thạch khúc gỗ 6 sa thạch 6 bắt đầu mình nhấn vô cái viết tích vô đó xong mình đi chặt gỗ nhưng mà giờ mình chưa có búa nha các bạn mình không có chặt được nên giờ mình phải đi bằng tìm bằng tay để coi có đây một cây nè đi kiếm tiếp né mấy con à, quái ra nha đây xa thật y như cục đá đây một khúc nữa nè em hai khúc rồi đó ne ne nó ra mấy con quái này mình không có ờ, vũ khí mình đánh lại nó đây một khúc nữa đây các bạn được ba khúc một sa thạch còn ba khúc gỗ nữa nhiều quá ở đây có một cái nhà quan này các bạn để né né đó ok nó đi qua kìa mình vô nhà này kìa coi có gì không à đây có cái gương nè cái gương kính lúp nè mình thử mở ra coi có gì không có dây không này mình không cần mình không có tạo cái đó mình đâu có lấy làm gì đây một khúc này đó mỗi lần mình lấy lên mỗi lần nó hiện lên được bốn khúc căng gì anh em xa thịt nằm ở đâu sao mà không thấy nói chung giờ mình kiếm thấy thì mình vô mấy cái gương nha các bạn đây nè có cái kính lúc đây nè tung liều mình lụm mở thêm đây ở đây nhóc nè các bạn có tới hai chục đúng rồi xà thạch vậy thì mình lấy hết luôn có gỗ nữa nè rồi xong mình chia ra mình tạo nè đó nó đủ lên hình à, chấm than nè xong rồi mình vô đây carrier tả của mình nha bây giờ à, nguyên liệu cần thiết là mình có đủ nè dư luôn 16 khúc gỗ à, 21 sa thạch rồi mình bấm chế tạo ra ok được một cây rìu đá nè để mình mở ba lô đây đây nè các bạn đó nó cầm luôn nè thấy không giờ thì mình đi chặt gỗ kiếm thêm nè thử nha các bạn wow wow wow nó thấy rồi nó thấy rồi chạy thôi chạy thôi hên quá nó không dí theo các bạn đó một cái rìu cái rìu đá để dành chặt gỗ ngang mọi người đây cây thứ hai để coi chặt được bao nhiêu cây nó hư cái rìu hai cây ba cây bốn cây năm cây 6 cây vậy là mình chặt được 6 cây và cây điều của mình nó bị hư rồi và mất luôn nè các bạn mình tạo thêm một cây nữa nha tại vì mình có đủ nguyên liệu nè 30 gỗ 15 à, sa thạch tạo ra lấy được một cây nữa này thấy không mình đi chặt gỗ là mình nó lại gần cây gỗ á, là nó sẽ hiện lên cây búa là nó sẽ tự lấy búa đó bây giờ một cây nè hai cây quát cây thôi hai cây không à ba cây bốn cây năm cây sáu cây sáu cây à? mấy cây chị là đã được mấy cây mấy cây nè các bạn cái muối nó lên màu đỏ luôn rồi nè đầu bền nó còn một trên hai mươi nè sắp hết rồi đơn giản lắm thôi các bạn chào các bạn nha hẹn gặp lại bữa khác nha mình tập tiếp theo mình sẽ tạo cây cuốc đá cho các bạn xem nha đây nó gồm có uh, gỗ đá với cái gì á cái này mình cũng biết cái gì nữa biết kêu xong để mình mở ba lô cho các bạn xem nha đây mình uh, đặt được 20 49 gỗ với một với lại 5 kim loại phế liệu cái này mình nghĩ chắc đi chỗ khác kiếm kim loại phế liệu à đủ luôn hẹn các bạn bữa sau nha tập 2 mình sẽ làm cây cuốc đá cho các bạn xem chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn thấy hay like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn nhiều